nhận định thị trường chứng khoán Việt Nam tuần từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 8 tháng 10 năm 2022. Có thể nói tháng 9 dông bão của chúng ta đã kết thúc, kết thúc với một phiên ờ, đảo chiều cuối cùng của tháng. Rất nhiều khả năng là phiên đảo chiều này sẽ đánh dấu cái đáy của VN Index của chúng ta trong trung hạn và quý 4 của chúng ta sẽ bước vào một quý 4 nó khởi sắc hơn so với quý 3. Tuần qua thì VN Index của chúng ta giảm giá rất là mạnh, có thể nói là một trong những tuần giảm giá mạnh nhất Ờ, trong năm 2022 chúng ta mở cửa ở 1203 thị trường nhanh chóng giảm xuống và chạm mức sâu nhất là 1099 trước khi đảo ngược trở lại đóng cửa 1132 có thể nói là viên đất của chúng ta tuần qua phản ứng rất là tiêu cực à, trên thị trường chứng khoán thế giới thì thị trường chứng khoán thế giới cũng có điều chỉnh và có phá đáy tuy nhiên nó phá ở mức độ vừa phải nó không phải là một tuần xuống mạnh mẽ như ờ, viên đất của chúng ta Ờ, cá nhân tôi thì cũng khá là khó hiểu khi mà giới đầu tư phản ứng rất là tiêu cực bởi vì ờ, với những hành động hiện tại thì nó chỉ xảy ra khi chúng ta đang ở tình trạng là khủng hoảng và kinh tế rất là xấu trong khi ngược lại thông tin của chúng ta ở thời điểm hiện tại thì chúng ta không có những dấu hiệu đó và có thể đây nó gọi là cái giòn nước tràn ly khi mà những nhà đầu tư uh, thiếu bản lĩnh thiếu kiên trì đã bị kích hoạt khi thị trường phá 1200 và đây cũng là một bài học cho nhà tạo lập dành cho những nhà đầu tư F0, những người tham gia thị trường à, sau dịch Covid là những nhà đầu tư mà nghĩ là thị trường chứng khoán là mỏ vàng là nơi dễ kiếm tiền, gọi nhau vào hò gieo nhau mua cổ phiếu để xúc tiền đem về xây nhà, cái này thì không có. Bởi thị trường chứng khoán nó không đơn giản là như vậy. Nó là một cái bãi chiến trường, nó là một cối xây tiền chứ không phải là À, nơi để mọi người hò nhau vào xúc tiền đem về 10 người đầu tư trên thị trường chứng khoán thì có 8 người không có lợi nhuận đến thua lỗ chứ không phải là 10 người chứ không phải là phần lớn được lợi nhuận các bạn lưu ý điều đó với việc điểm số xuống thì tuần qua nó có một phần rất lớn từ bộ đôi nhà Vingroup là tập đoàn Vingroup cổ phiếu VIX và Vinhome có thể nói là về tuần qua xét trên yếu tố tin tức thì tuần qua nó là một sâu diễn của các chủ tịch Fed. Chúng ta biết là trong một tuần ngày nào cũng có 2 đến 3 chủ tịch Fed bình luận về kinh tế. À, sau cuộc họp FOMC diễn ra tuần trước thì Fed thể hiện rất là rõ cái quan điểm cứng rắn là sẽ tăng lãi suất bằng mọi giá. Đây, tôi trở về cái tuần. Đây tuần qua đây, chúng ta nhìn thấy đây. Dày đặc phát biểu của các chủ tịch Fed FOMC, thành viên FOMC và các chủ tịch Fed thành viên thì đều tỏ rõ một quan điểm rất là nhất quán là Fed sẽ tiếp tục tăng mạnh lãi suất, thắt chặt chính sách tiền tệ để kiểm soát lạm phát. Ưu tiên hàng đầu của Fed là kiểm soát lạm phát. Và việc tăng lãi suất tháng 11 thì Fed chưa quyết định, sẽ dựa trên những dữ liệu kinh tế từ giờ cho đến tháng 11 trước khi quyết định mức tăng lãi suất là 0.5 hay 0.75. Đó là những cái quan điểm rất là nhất quán của các chủ tịch Fed. À, xét trên yếu tố tin tức tuần tới thì cũng tiếp tục là sâu diễn của các chủ tịch Fed. Tuy nhiên có vẻ cái ờ, mật độ thì nó được giảm đi đôi chút. Tuần này thì ngày thứ hai chúng ta sẽ có sâu diễn của chủ tịch Fed. Ngài William, ngài William là một trong những thành viên mà rất là quan trọng. Trước tiên ta biết là William là chủ tịch của Fed New York và chúng ta biết là Fed New York thì chiếm 53% cổ phần của Cục Dự trữ Liên bang. Do vậy tiếng nói gần như quyết định có thể gọi là ngài William, Chủ tịch Fed New York là quyền lực số 2, nhân vật quyền lực số 2 trong các thành viên FOMC chỉ sau Chủ tịch Fed ngài Powell thôi. Tuần tới thì ngày thứ hai, ngày thứ ba các chủ tịch Fed cũng tiếp tục phát biểu ý kiến của mình. Ngày thứ tư cũng vậy, tiếp tục có các chủ tịch Fed phát biểu ý kiến ngày thứ năm và ngày thứ sáu. Nói chung là trong tuần tuần này, tuần trước và tuần này sẽ sâu diễn của các chủ tịch Fed. Quan điểm có lẽ nó đồng nhất. Tuần trước thì nó ảnh hưởng rất mạnh mẽ đến thị trường. Tuy nhiên theo tôi thì các thông tin đã được phản ánh vào thị trường, vào giá và tuần này thì phát biểu các chủ tịch Fed nó sẽ không ảnh hưởng nhiều đến cái yếu tố thị trường nữa và thị trường tuần này sẽ tuân thủ nhiều hơn theo kỹ thuật. Trong tuần này thì chúng ta cũng có một loạt ngân hàng trung ương tiếp tục tăng lãi suất. Trong đó thì chúng ta có ngân hàng Trung ương Australia sẽ tăng lãi suất từ mức 2,35 lên 2,85 tăng 50 điểm phần trăm. Ngân hàng Trung ương New Zealand cũng sẽ tăng lãi suất 50 điểm phần trăm từ mức 3 lên 3,5. Có thể nói là theo sau Fed, Fed gọi và các ngân hàng trung ương khác trả lời. Tuần này thì chúng ta cũng có một thông tin đáng chú ý chính là cuộc họp của OPEC về cái ờ, việc cắt giảm sản lượng. Tuy nhiên theo tôi, những thông tin kinh tế, việc tăng lãi suất của các ngân hàng trung ương uh, theo sau cái tiếng gọi của Fed thì nó gần như là thị trường phản ánh. Nó là những thông tin mà đến những bạn đầu tư F0 cũng nắm được hết rồi. Nó sẽ không ảnh hưởng lớn nhiều đến thị trường. Và những cái thông tin về địa chính trị mới sẽ là những thông tin bất ngờ, có thể là thông tin thiên nga đen ảnh hưởng đến thị trường. Chúng ta biết tuần qua thì bốn cái khu vực uh, ly khai của Ukraine đã tiến hành trưng cầu dân ý và đều đồng thuận với tỷ lệ nhất trí cao là gia nhập Nga. Tổng thống Putin cũng đã ký xác lệnh là đồng ý sát nhập bốn vùng lãnh thổ này vào Nga. À, cái việc chính thức sát nhập này sẽ được thông qua Thượng viện và Hạ viện Nga vào đầu tháng 10 cuộc <clears throat> họp trong tuần này. Và khi mà Thượng viện và Hạ viện Nga thông qua sát nhập thì chúng ta chờ xem có những cái diễn biến gì leo thang à, trên chiến trường và hoàn toàn cái đây mới là cái ẩn số mà chúng ta không đoán định được đấy nó mới thật sự là thiên nga đen nếu nó không có gì thì nó vẫn bình thường như cũ như 6 tháng trước là cuộc chiến vẫn tiếp tục diễn ra còn nếu nó có những cái gì bất thường thì lúc đó chúng ta cũng không đoán định được do vậy cái này chúng ta lưu ý một chút là cái sự kiện địa chính trị có thể ảnh hưởng lớn còn uh, sự kiện kinh tế thì chúng ta đều biết trước rồi những cái gì đã biết trước thì nó sẽ ảnh hưởng có mức độ thôi đó là xét về cái yếu tố thông tin bên ngoài và những yếu tố thông tin có thể ảnh hưởng đến thị trường còn đối với Việt Nam thì sao chúng ta biết đối với thông tin ở trong nước của chúng ta thì uh, tuần qua có lẽ là có rất nhiều thông tin tốt tuy nhiên thị trường thì đang phản ứng ngược đây Chúng biết ta biết là tuần qua thì cái ờ, GDP của chúng ta cũng đã được công bố tăng mạnh nhất trong vòng hơn 15. GDP quý 3 là tăng 13,6%, ờ, đưa GDP 9 ờ, tháng của chúng ta tăng ở mức là 8,83% và với điều này thì hoàn toàn GDP cả năm chúng ta có thể đạt mức là tầm 7,5 đến 8%, một mức cao nhất trong vòng 12 năm kể từ khủng hoảng 2007 2008. Cái lạm phát của chúng ta cũng được khống chế rất là tốt mà lạm phát châu Âu đã lần đầu tiên đạt đỉnh trên 10%, lạm phát của Mỹ cũng đã từng đạt đỉnh 9,1%. Tuy nhiên lạm phát của Việt Nam thì hiện nay à, vẫn à, đang được khống chế là dưới 3% lạm phát 9 tháng. So với cùng kỳ năm trước thì lạm phát là 3,9%. CPI <coughs> tháng 9 của chúng ta đã bắt đầu có dấu hiệu tăng tốc, tăng 0,4%. Tuy nhiên đây vẫn là một mức chấp nhận được và với cái mức ờ, lạm phát 9 tháng của chúng ta với mức CP bình quân của chúng ta 9 tháng là 2,73% thì chúng ta vẫn hoàn toàn có thể khống chế lạm phát ở tầm 4%. Chúng ta còn dư địa 1,3% cho 3 tháng cuối năm. Cái phần này là phần ờ, có khả khả thi. Nói chung là về thông tin thì chúng ta không có thông tin tiêu cực gì về trong nước. Thông tin ờ, xấu của chúng ta là thông tin ngân hàng tăng lãi suất uh, tuần trước thì đã được phản ánh vào giá của thị trường. Cá nhân tôi đánh giá hiện nay thì giới đầu tư đang phản ứng nó hơi là quá tiêu cực về những thông tin thế giới. Vì chúng ta biết thế giới thì uh, tuy nó có xấu nhưng mà bản thân họ cũng không không không phản ứng mạnh như chúng ta. <clears throat> Trong tuần qua thì viên đất của chúng ta giảm từ 1002 xuống 1001, 001 chứ là chúng ta giảm gần 9%. Chúng ta biết Mỹ đang rất là xấu nhưng trong tuần qua thì ờ, Mỹ chỉ giảm có 2% thôi, từ 29.300 xuống 28.700. Đấy. Tâm điểm của họ chỉ giảm 2% nhưng họ không giảm tiêu cực như chúng ta. Có thể nói là người đầu tư Việt Nam thì hơn 80% là người đầu tư nhỏ lẻ cá nhân đâm ra những cái phản ứng dây chuyền thì về cái tâm lý đám đông nó khá là nhiều và sau đó thì khi chúng ta giảm thì cũng hay giảm mạnh và tăng thì ngược lại tăng rất là mạnh Đối với chỉ số chứng khoán thế giới nhé thì chúng ta biết là chỉ số chứng khoán Mỹ hiện nay đang đi trong cái kênh downtrend này. À, sau khi không giữ được cái mốc 29.700 thì chỉ số chứng khoán Mỹ sẽ tạo đáy mới. Hiện nay à, cạnh dưới của kênh downtrend này đang ở tầm là 284. Hiện nay giá đang ở 287. Như vậy thì chỉ số chứng khoán Mỹ đang cách cái đáy tiềm năng. À, khu vực có thể tạo đáy tầm 1% thôi, 3-400 giá thôi. Trường hợp xấu nhá thì chỉ số chứng khoán Mỹ Dow Jones có thể tiến về cái Fibo 50 là ở 27.600, tức là cách khoảng hơn 3% nữa, hơn 1.000 giá. Đây như vậy chúng ta có thể nhìn thấy là chỉ số chứng khoán Mỹ đang ở rất gần cái đáy. Và nếu mà khi nó chạm đáy này, nếu thực sự nó chạm đáy cái kênh dưới này mà nó bật tăng trở lại thì chúng ta biết cái quá trình bật tăng có thể kéo rất là mạnh mẽ phía trên nếu chạm 28.400 ờ, này bật tăng trở lại nó hoàn toàn có thể tăng trở lại 33.000. Một mức tăng hơn 4.000 điểm rất là mạnh. Do vậy chúng ta nhìn thấy cái tương lai phía trước nó khá là sáng lạng chứ nó cũng không phải là tối mờ mịt đâu. Về xét về các yếu tố thì cái thông tin lạm ờ, lãi suất của Fed thì nó cũng đã được thị trường phản ánh trong mấy tuần nay rồi. Chính vì cái lãi suất của Fed nó đã đẩy chỉ chứng khoán Dow Jones từ 34.000 xuống dưới 29.000 rồi. Do vậy chúng ta phải hiểu là tin nó phản ánh vào giá theo quan điểm cá nhân tôi thời điểm này không phải là thời điểm gì lo lắng về thị trường <coughs> đối với ờ, chỉ số SP500 thì cũng tương tự Dow Jones thôi nó cũng không có gì khác nhiều cả hiện nay thì nó vừa phá qua đáy 36.400 hiện nay đang tiến đến cái ờ, mốc Fibo 50 là 35.000 à, cái khu vực 35 ờ, 36.000 này là một khu vực hỗ trợ rất mạnh nó là khu vực MA200 trên sát tuần mà chúng ta biết ờ, xuyên suốt trong 12 năm qua mỗi khi test về MA200 thì sau đó chỉ số đều bật lên rất là mạnh mẽ. Nhiều khả năng đây là khu vực tạo đáy tiềm năng trung hạn thôi. Quý 4 sẽ một quý phục hồi. À, ờ, 3 quý đầu năm của Mỹ đều là ba quý giảm rồi. Quý 4 nhiều khả năng sẽ một quý phục hồi. Nó khép lại một năm không đến mức là quá tệ hại. Bởi vì thực tế thì nền kinh tế chưa vào suy thoái. Có những dấu hiệu thôi. Dấu hiệu không có nghĩa là chắc chắn xảy ra. Và cái mức độ xảy ra chúng ta cũng chưa biết là nó ở đâu cơ mà đối với chỉ số Nasdaq 100 này nó cũng tương tự S&P 500 thôi và Dow Jones thôi nó đang có mức hỗ trợ rất là mạnh ở 10.600 10.800 giá hiện nay đang 10.970 như vậy thì 10.600 10.750 này cũng là một mức hỗ trợ rất mạnh Đó, nhiều khả năng xe khu vực đảo chiều của chỉ số Nasdaq này thôi nó cũng là MA200 trên chart tuần và trước đó thì chúng ta biết trong vòng 12 năm thì mỗi khi chạm MA200 này sau đó chỉ số đều tạo lên mạnh mẽ tiếp tục uptrend lần này thì tôi không thiên về khả năng uptrend nhưng tôi nghĩ là khi test về khu vực này thì nó có một sóng hồi đủ lớn có thể nói là ba quý đầu năm xấu rồi và quý 4 sẽ là một quý uh, bù đắp lại một phần nào đó cái tổn thất mà thị trường đã gánh chịu trong xuyên suốt uh, ờ, 9 tháng đầu năm. Đối với chỉ số VN Index của chúng ta thì lần này thì chỉ số VN-Index của chúng ta cũng bị bán về vùng quá bán rất là sâu mà trong rất nhiều năm trước đó chỉ số VN-Index của chúng ta rất hiếm khi bị bán về vùng mà có chỉ số RSI là nhỏ hơn 20. Như vậy thì lần này thì ờ, chỉ số đang rất là tiêu cực và chính vì cái chỉ số nó rất là tiêu cực nó đang thể hiện cái vùng quá bán hoảng loạn của giới đầu tư thì đây nó cũng sẽ mở ra cơ hội thôi. Còn xét về kỹ thuật thì cái khu vực 1001 này cộng trừ 10 giá này là một khu vực hỗ trợ rất là mạnh. Vừa là mốc tâm lý ngàn mốt, đấy chúng ta biết mà nó cũng là một cái cạnh dưới của chen line. Bên cạnh đó nó cũng là cái MA 200 hỗ trợ rất mạnh trên sát tuần của chúng ta. À, mà chúng ta biết là trong những sóng điều chỉnh trước đó, mỗi khi thị trường tạo đáy thường điều chỉnh về Fibo 50, giống như năm 2008 nhé, khi thị trường của chúng ta tạo đỉnh, tạo đáy thì cũng chạm đến Fibo 50 là 1465 à, 865 sau đó là phục hồi rất là mạnh mẽ trở lại là trên 1000 Đấy. còn chúng ta loại bỏ cái yếu tố thiên nga đen của Covid này đi nếu xét chiếu theo yếu tố giống 2018 thì lần này chúng ta cũng chạm về đến nghìn 1001 này là cũng là chạm hỗ trợ là Fibo 50 và sau đó nhiều khả năng cũng sẽ phục hồi đích sẽ là hướng đến nghìn ba do vậy hiện tại thì nó là cơ hội khá lớn cho giới đầu tư theo quan điểm cá nhân tôi thì khu vực hiện tại đang là khu vực mở ra cơ hội mua hàng chứ không phải là khu vực để chúng ta sợ hãi. <clears throat> Đối với VN 30 thì nó cũng có phần tiêu cực hơn cả VN Index cơ. Chúng ta biết là trong rất nhiều năm, xét trong vòng 10 à, năm trở lại đây, thì những lần mà VN 30 bị bán mà về vùng quá bán sâu với chỉ số SI, RSI là xuống dưới 20 là rất hiếm. Đấy. Có lẽ chúng ta trừ đợt Covid ra thì lần này là lần chỉ số RSI bị tiến về vùng tiêu cực thứ hai mà chúng ta biết với cái nền tảng kinh tế thế giới hiện tại thì có xấu nhưng nó chưa đến mức là khủng hoảng và suy thoái giống 2008. Cũng như là nền kinh tế Việt Nam thì tốt hơn rất là nhiều, không hề có dấu hiệu ờ, khủng hoảng giống như giai đoạn 2011 2012 mà hiện nay giới đầu tư đang phản ứng rất là tiêu cực thì tôi nghĩ đây là một trong những cơ hội vì chúng ta biết là VN30 thì nó là đại diện cho 30 cổ phiếu gần như là tốt nhất trên thị trường chứng khoán hiện nay mà đang bị nhà đầu tư gọi là ghẻ lạnh à, khá là tiêu cực thì đây là một cái nhìn. Cá nhân tôi đánh giá thì đây là cơ hội mở ra cho quý đầu tư thôi chứ nó không hề là vùng sợ hãi. <clears throat> Còn tất nhiên là thị trường hoàn toàn có sai số. Cái việc thị trường tạo đáy nó có thể sai số 2 30 điểm là bình thường Ừ. Nên quý vị cũng đừng quá cân nhắc về điểm vì khi điểm số giảm chưa chắc cổ phiếu của quý vị đã giảm đâu. Quý vị nên nhớ như vậy. Ờ, với những che chen giảm 1 200 điểm thì cổ phiếu chắc chắn giảm theo, nhưng với những cái chen giảm 2 30 điểm cuối cùng thì chưa chắc cổ phiếu đã giảm theo. <clears throat> Đó quan điểm của tôi. Chốt lại là tuần tới là tuần chỉ có canh mua thôi. viên VNDAX cá nhân tôi đánh giá đang ở vùng đáy, còn tất nhiên là đây là quan điểm cá nhân tôi, nó có thể đúng có thể sai nó cung cấp thêm cho quý vị thông tin, góc nhìn và cơ sở để tham khảo dựa trên những cái dữ liệu quá khứ và những dẫn chứng khoa học chứ nó không hoàn toàn là vó đoán hay là đoán mò quý vị lưu ý nhé. Còn ờ, đương nhiên là đầu tư thì quý vị phải hiểu là phần thưởng chỉ dành cho những người xứng đáng, số đông là không kiếm được tiền trên thị trường, hơn 80% người đầu tư là mất tiền trên thị trường chứ không phải kiếm. Nếu quý vị muốn kiếm được tiền thì quý vị phải khác người, quý vị phải hành động lý trí một chút không nên dựa theo cảm xúc không nên dựa theo đám đông vì dựa theo đám đông thì mặc định là mình gia nhập hơn 80% ngồi trong cái nhóm mất tiền rồi nói làm gì nữa chúng ta muốn nằm trong nhóm tinh túy nhất hơn 10% kiếm được tiền thì suy nghĩ của chúng ta cũng phải khác hành động chúng ta cũng phải khác <clears throat> nếu quý đệ nào theo dõi tôi xuyên suốt thì cái giai đoạn mà thị trường trên 1.500 này xuyên suốt là lúc đó tôi chỉ phân tích là thị trường đang vùng đỉnh sau đó sẽ có nhịp giảm 3 400 giá nhưng lúc đó có ai tin đâu còn bây giờ cũng thế thôi quan điểm cá nhân tôi thì đây là là khu vực index tạo đáy trung hạn còn dài hạn thì tôi chưa biết nhưng mà trong vòng 3 đến 6 tháng đây sẽ là đáy và theo sau cái sóng giảm này khi chạm đáy xong index sẽ bước vào một nhịp phục hồi một nhịp phục hồi 150 đến 200 điểm là bình thường à, đối với nhóm cổ phiếu thì hiện nay khá là khó cá nhân tôi đánh giá hiện nay trên thị trường của chúng ta nhé thì chúng ta có các nhóm dẫn dắt bao gồm là ngân hàng này uh, bất động sản này, nhóm chứng khoán này, nhóm thép này, nhóm ờ, các cổ phiếu trụ cột này, nhóm dầu khí này. Thì theo tôi có hai nhóm hiện nay đang bất lợi trên thị trường. Thứ nhất là nhóm bất động sản thì chúng ta biết xin tiến dụng thì cổ phiếu bất động sản sẽ không được lợi. Do vậy nhóm này tất nhiên là vẫn sẽ có những cổ phiếu bơi ngược dòng nhưng tôi không đánh giá cao nhóm bất động sản xây dựng vì đây là hai nhóm mà ờ, khi lãi suất siết tín dụng này lãi suất tăng này hai nhóm này thì thâm dụng vốn rất là lớn sử dụng vốn vay rất là lớn thì sẽ gặp rất là bất lợi nên quan điểm của tôi thì tôi sẽ không cách mua cái nhóm bất động sản và xây dựng nhóm thứ hai là nhóm ngân hàng thì cá nhân tôi đánh giá là các ngân hàng sẽ có cái nợ xấu tiềm năng khá là lớn thứ hai là cái dư địa tín dụng không được tăng trưởng mạnh thì nó cũng hạn chế phần nào cái biên lợi nhuận đặc biệt là cái chỉ đạo thủ tướng chúng ta biết đấy tăng lãi suất nhưng mà lại không phấn đấu giảm lãi suất đầu ra đối với những ngành được ưu tiên Do vậy thì cái NIN à, về biên lợi nhuận của ngân hàng sẽ thấp. Do vậy tôi không đánh giá cao nhóm ngân hàng. Nếu đầu tư cái sóng phục hồi này, cá nhân tôi tôi sẽ không canh mua nhóm cổ phiếu ngân hàng và nhóm cổ phiếu bất động sản xây dựng. Như vậy còn các nhóm dân dắt khác bao gồm nhóm cổ phiếu dầu khí, nhóm cổ phiếu chứng khoán, nhóm cổ phiếu thép và nhóm cổ phiếu uh, trụ cột. Theo tôi thì nếu mua thì tôi sẽ uh, thiên về bốn nhóm đó. Còn đương nhiên trong đó nó vẫn có những nhóm lẻ khác Ví dụ như là những nhóm sẽ được hưởng lợi khi mà thị trường bước vào cái giai đoạn là hàng hóa tăng, cái bất ổn chính trị nó hoàn toàn leo thang, có thể đẩy giá lương thực thực phẩm lên những tầm cao mới nữa thì nhóm những cổ phiếu ờ, nông nghiệp cũng sẽ được lợi. Nhưng mà nhóm những cổ phiếu đó thì thực ra nó dành cho những nhà đầu tư nhỏ thôi. Bởi vì là thanh khoản cổ phiếu không cao, cái tính đại chúng của cổ phiếu cũng không nhiều thì cá nhân tôi thì tôi vẫn nói đến nếu đối với những cổ phiếu nông nghiệp thì các bạn có thể xem các công ty tốt ví dụ như là uh, Pan này hoặc là Lộc Trời này hoặc là Trung An này đấy là nói chung là còn rất nhiều tôi tôi không theo dõi hết nhưng cá nhân tôi tôi thường hướng đến những cổ phiếu mà về nền tảng cơ bản tốt nhưng nó có tính thị trường còn những cổ phiếu mà thanh khoản thấp hoặc là ít có tính thị trường thì cũng lát nữa tôi cũng sẽ điểm danh qua nhưng mà cũng cũng cũng không được ưu tiên trong giới đầu tư bởi vì nó không thuộc nhóm dẫn dắt. Trước hết thì tôi nghĩ là cái việc thị trường xuống đến thời điểm này nó có phần rất lớn của bộ đôi nhà VIX. Do vậy tôi sẽ phân tích cụ thể cái nhóm cổ phiếu trụ cột. Đối với VHM. VHM nhé. À, khi tôi theo dõi thì tôi chú ý là mỗi khi VHM bị tiến về vùng quá bán sâu, sau đó đều là một sóng phục hồi rất là mạnh mẽ. Trong lịch sử từ khi niêm yết đến giờ VHM có 3 lần bị bán sâu Sau đó đều tăng Lần thứ nhất là năm 2019 Thì bán ngày đó cái trị số RSI mới tiến đến vùng 25 thôi Nhưng mà VHM khi đó giảm xuống đến 46 Sau đó phục hồi X2 lên 74 à, Lần Covid thì VHM bị bán về 40 Sau đó phục hồi hơn X2 lên trở lại 94 à, Hiện nay VHM bị bán về vùng rất là sâu giống đợt Covid thôi trị số RSI đạt mức 21. Tôi nghĩ đây là một cơ hội rất lớn khi VHM dưới 50. Và tôi cũng kỳ vọng VHM nếu nối tiếp quá khứ thì sẽ có một nhịp phục hồi nó tương đối là mạnh. Tầm 70 100% thì đây là một cổ phiếu rất là tiềm năng trong nhóm cổ phiếu trụ cột. Trước mắt thì chúng ta chưa nên mơ mộng về mức phục hồi dài như vậy bởi vì nếu phục hồi dài nó cũng chiếm nhiều thời gian, nó cũng phải mất hàng năm cơ. Nhưng mà ngắn hạn thì tôi nghĩ trong vòng 3 tháng thì VHM hoàn toàn có thể phục hồi trở lại cái đáy trước khi bị uh, thủng đây là 60 xa hơn là sẽ tiến về MA200 ở mức là 70 như vậy với mức giải ngân VHM ở vùng 45 50 đây là khu vực nên mua còn ngắn hạn quý vị có thể hướng đến 60 xa hơn là 70 đấy tùy quý vị lựa chọn rủi ro cá nhân tôi đánh giá VHM là cổ phiếu tiềm năng à, đối với nhóm trụ cột cổ phiếu trụ cột thứ hai có thể dẫn dắt thị trường phục hồi là VIX khi theo dõi VIX thì tôi cũng thấy là mỗi khi mà VIX à, bị bán sâu thì VIX sẽ có khả năng phục hồi khá là lớn. Xét theo yếu tố kỹ thuật hiện nay cổ phiếu ờ, Vingroup cũng đang bị uh, tiến vào vùng khóa bán khá là sâu và hoàn toàn có thể phục hồi. Uh, tôi thì tôi đánh giá cổ phiếu Vingroup cơ bản nó hiện nay sau cái sóng giảm rất là mạnh từ 130 xuống 55, nói chung là cũng giảm hơn 60% rồi thì hoàn toàn có thể bước vào nhịp phục hồi. Hiện nay Vingroup sẽ có hỗ trợ khá là mạnh ở vùng 50 năm 50 ờ, 54 này 50 53 này đó do vậy đây sẽ là một khu vực mà quý vị có thể canh mua chúng ta có thể xét theo cái ờ, hỗ trợ của cổ phiếu Vingroup từ lúc tạo đáy đây lên lúc tạo đỉnh đây thì chúng ta biết là Vingroup hiện nay phá hết các yếu tố kỹ thuật khá là mạnh Đấy, Vingroup sâu nhất là 46 năm tôi không tin tưởng về khả năng này. Tôi thì thương về thiên về hướng là Vingroup sẽ tạo đáy quanh vùng 50 53 này, đây là khu vực mua. Ngắn hạn thì Vingroup sẽ phục hồi trở lại vùng giá 65, tôi kỳ vọng Vingroup sẽ trở lại 80. Do vậy, với cái mức phục hồi của Vingroup hoàn toàn Vingroup có thể đạt được cái kỳ vọng là 70 80 này. Nên cái việc canh mua Vingroup ở 50 53 là một khu vực phù hợp trong hai cổ phiếu trụ cột Vingroup thì tôi khá là tin tưởng còn đối với các cổ phiếu trụ cột khác ví dụ như GAT GAT thì rất là tốt quan điểm của tôi thì ờ, tôi rất là thích GAT nhưng tôi chỉ mua khi nào GAT xuống test M200 đâu đó nó nó ở vùng 92 94 thôi còn nếu với GAT ở 110 thì tôi nghĩ là nó đang cân bằng rồi không có gì để mua à, hoặc là chủ cột khác ví dụ như Vietcombank tôi tôi nghĩ là Vietcombank ở vùng giá 73 đang là định ờ, đúng giá ờ, hơi cao rồi do vậy Vietcombank thì tôi không đánh giá cao ở khu vực 73 này tiềm năng sinh lợi cũng không lớn do vậy đối với nhóm cổ phiếu trụ cột nhé thì tôi thiên về hai mã là mã cổ phiếu nhà họ nhà Vingroup tất nhiên đây là quan điểm cá nhân tôi nhé tôi phân tích dựa trên cái đánh giá của cá nhân tôi còn quý vị có thể có phân tích khác và có kỳ vọng khác đối với nhóm cổ phiếu ờ, thép Hoa sen cổ phiếu có thiên hướng đầu cơ ờ, mạnh mẽ hơn. Tôi nghĩ là nhóm cổ phiếu thép sẽ phục hồi bởi vì ờ, giá thép thế giới chúng ta biết là ờ, cũng đã chạm đáy và đang có xu hướng phục hồi. Thứ hai là chúng ta biết là với giá khí tăng rất mạnh thì các công ty thép châu Âu gần như là bị dừng hoạt động tê liệt thì nó sẽ gây ra khan hiếm thép. Nhóm cổ phiếu thép hoàn toàn có thể phục hồi. Với cổ phiếu hoa sen thì cá nhân tôi đánh giá khu vực là 14 cộng trừ 0.5 đây là khu vực quý vị có thể giải ngân được với kỳ vọng có thể tăng trở lại trước mắt là cái đỉnh cũ trước đó là 18 18 năm à, với cổ phiếu uh, Hòa Phát tôi nghĩ là Hòa Phát đã tạo cái đáy rất là tốt mà nền mô hình ba đáy ở vùng giá 21 này rồi đây là một khu vực khá là tốt để quý vị có thể giải ngân à, ngắn hạn tôi kỳ vọng Hòa Phát hoàn toàn có thể test về M200 cơ trung hạn là tầm 2930 cơ còn ngắn hạn quý vị có thể kỳ vọng lên trở lại vùng giá 24 năm 25 Đối với cổ phiếu Nam Kim, cổ phiếu thép thì tôi chỉ chú ý ba cổ phiếu thôi. Cổ phiếu Nam Kim thì tôi đánh giá vùng giá quanh 17 này, khu khu vực giải ngân tốt. Quý vị có thể hướng đến trở lại vùng giá 23. Xa nhất là có thể tăng lên 25 26. Nhóm cổ phiếu thứ ba à, tôi nghĩ là nhóm cổ phiếu dầu khí thì gác tôi xếp nhóm trụ cột rồi. Nhóm cổ phiếu dầu khí thì tôi nghĩ là chúng ta có thể chú ý đến cổ phiếu BSR. Đấy. BR thì tôi đánh giá khá cao khi nó ở dưới 20. Khu vực 18-20 đây là một khu vực giải ngân với kỳ vọng ngắn nhất là tăng trở lại 25-26. Với ờ, cổ phiếu ờ, PVS PVS thì tôi đánh giá là khi nó ở quanh 20 thì quý vị có thể mua được vì từ nó sẽ đang dao động trong cái biên trần sàn là biên sàn thì ở vùng giá 20, biên trần thì ở vùng giá 28. Nên quý vị canh mua quanh 20 và chốt lời 28 đối với cổ phiếu ờ, PVD thì nó đang giao dịch trong cái biên độ trần sàn nhưng tôi nghĩ là nó không về được. Nếu nó về được 15 16 thì sẽ khu vực giá sàn tốt để mua, lên 22 23 là khu vực trần để bán. Đối với cổ bộ đôi nhà đạm, đạm Cà Mau. Đạm Cà Mau thì bộ đôi nhà đạm thì tôi nghĩ là đạm Cà Mau thì tôi kỳ vọng nó đang giao động ở vùng giá trần sàn. Giá sàn của nó đang quanh 25 26 giá trần của nó đang quanh 37 38 do vậy tôi chỉ dao động trong biên độ này thôi nó đang không đạt kỳ vọng đạm Phú Mỹ cũng tương tự như đạm Cà Mau <coughs> nó không đạt vùng giá trần sàn nên tôi sẽ không giao dịch mặc dù là bộ đôi nhà đạm rất là tốt Đối với nhóm cổ phiếu cuối cùng mà dẫn dắt thị trường tôi kỳ vọng trong quý 4 này là nhóm cổ phiếu chứng khoán. <coughs> Cá nhân tôi đánh giá SI đang tạo mô hình hai đáy, với đáy sau cao hơn đáy trước, cái khu vực 18, 19 cộng trừ này sẽ một khu vực rất tốt để mua với kỳ vọng ngắn hạn là tăng lên 26 xa hơn là 30. Với cổ phiếu ờ, VND thì tôi nghĩ khi thị trường chứng khoán phục hồi nhóm cổ phiếu chứng khoán cũng sẽ là nhóm được hút được tiền. Thì với cổ phiếu VND này với sóng phục hồi của nó thì cái vùng 16 17 này là một khu vực mua tốt với mức kỳ vọng ngắn tăng lên 23 xa hơn là 26. Đối với cổ phiếu chứng khoán Hồ Chí Minh Ờ, cổ phiếu chứng khoán Hồ Chí Minh HCM tôi nghĩ là nó đang định ở một mức một giá đúng giá cái kỳ vọng tăng lên cũng không cao là tăng lên 30 do vậy tôi sẽ không đầu tư chứng khoán bản Việt thì cũng tương tự chứng khoán Hồ Chí Minh thôi Đó. tôi kỳ vọng nếu chứng khoán bản Việt xuống tầm 23 24 đây là một khu vực mua tốt và với mức kỳ vọng tăng trở lại 38 40 Ok, đó là bốn cái nhóm cổ phiếu dẫn dắt và mỗi nhóm thì tôi điểm ờ, ra một vài cổ phiếu ờ, đầu ngành mà tôi theo dõi. Còn tất nhiên sẽ có những cổ phiếu mà bên ngoài có thể có kỹ thuật và có điểm mua tốt hơn thì quý vị có thể tự lựa chọn cái cổ phiếu phù hợp với cái khẩu vị rủi ro của mình. Quan điểm tôi thường tôi chọn những mã đầu ngành. không mấy khi tôi đầu tư ra những mã là thường tôi chỉ chọn những mã từ số 1 đến số 3 trong ngành thôi, theo dõi và đầu tư chứ còn ờ, ít khi chọn ra những má ờ, top ngoài top 5 Ok, đó là toàn bộ cái phân tích nhận định thị trường à, tuần đầu tiên tháng 10. Tôi nghĩ là thị trường chúng ta đã trải qua một tháng 9 rất là thê thảm rồi. Và chúng ta hy vọng tháng 10 sẽ khởi chắc và quý 4 của chúng ta sẽ một quý mà chúng ta phục hồi chung cùng với thị trường chứng khoán thế giới. Đóng cửa năm tuy nó không được rực rỡ nhưng nó sẽ ở một mức là uh, tốt hơn mức hiện tại. Chúc quý đầu tư uh, có những cái uh, phân tích uh, tốt có những cái ờ, quyết định đầu tư sáng suốt để chúng ta tham gia cái nhóm là 10% chiến thắng trên thị trường